Thưa quý vị, báo cáo của quý 2 2021 của bất động sản.com.vn cho thấy Bình Chánh là huyện có tốc độ tăng giá nhà đất mạnh tại khu Tây thành phố Hồ Chí Minh và tính đến nay thì giá bất động sản tại khu vực này đã tăng gấp 8,6 lần giai đoạn 2010. Và theo các chuyên gia bất động sản, thị trường mới nổi như Bình Chánh đang có nhiều lợi thế như là nhu cầu ở thực luôn lớn hơn nguồn cung, ngưỡng giá mềm cùng với sự đầu tư về quy hoạch hạ tầng cho chiến lược đối trọng khu đông nên sẽ có nhiều dư địa tăng giá cao và đây cũng là yếu tố khiến cho nhiều nhà đầu tư quyết định ngược sóng rót vốn vào khu Tây để đón đầu cơ hội là cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh, huyện Bình Chánh có tổng dân số khoảng hơn 700.000 người, với tỷ lệ gia tăng dân số trung bình năm 2019 là 3,6%, cao hơn mức trung bình của thành phố Hồ Chí Minh là 2,3%. Cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, Bình Chánh cũng tiếp nhận khoảng 50.000 dân nhập cư mỗi năm – theo các chuyên gia, Bình Chánh cần phân bổ hơn 490.000 m2 diện tích nhà ở, tương đương với gần 10.000 căn hộ mới mỗi năm phục vụ cho người dân. Tuy nhiên, con số này chỉ đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu nhà ở tại đây trong giai đoạn 2020-2021. Có thể thấy nền tảng dân số cơ học đông và nhu cầu sở hữu nhà ở lớn đang tạo tiền đề cho bất động sản Bình Chánh phát triển mạnh mẽ. Bên cạnh đó, sự hoàn thiện của mạng lưới giao thông Bình Chánh với hàng loạt các dự án tỷ đô như tuyến metro 3A Bến Thành Tân Kiên, tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận, tuyến xe buýt nhanh BRT số 1, tuyến đường sắt cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ cũng đã thu hút số lượng lớn người dân về đây an cư lập nghiệp. Tuy nhiên, dự báo nguồn cung nhà ở nửa cuối năm nay sẽ tiếp tục hạn chế do không có nhiều dự án mới được chào bán. Duy chỉ có dự án Westgate quy mô gần 2.000 căn hộ tại trung tâm hành chính Bình Chánh của Tập đoàn Bất động sản An Gia. Tòa lạc tại trung tâm hành chính Bình Chánh, khu phức hợp cao cấp Westgate của tập đoàn bất động sản An Gia có quy mô 3,1 hecta, gồm 4 tòa tháp là Mekong, Danube, Seine và Thames, cung cấp ra thị trường gần 2.000 căn hộ. Từ dự án, cư dân không chỉ dễ dàng tiếp cận đến hệ thống tiện ích ngoại khu như bệnh viện, trường học, bến xe, chợ đầu mối, trung tâm thương mại, mà còn nhanh chóng kết nối đến các tuyến giao thông huyết mạch, rút ngắn khoảng cách di chuyển đến khu vực trung tâm. Bên cạnh đó, Westgate còn được trang bị hệ thống 50 tiện ích hiện đại, trong đó có nhiều tiện ích lần đầu tiên xuất hiện trong phân khúc căn hộ tầm trung, nổi bật như công viên nội khu rộng 1,9 hecta, hồ bơi Olympics có chiều dài gần 50 m với 5 làng bơi, dòng sông lười tích hợp bồn tắm sụp jacuzzi, sân thể thao đa năng, khu vực barbecue, khu cắm trại, đường chạy bộ nội khu dài 800m v.v. sẽ góp phần nâng tầm trải nghiệm sống dành cho cư dân. Cùng với các chính sách hỗ trợ người mua căn hộ Westgate như miễn lãi vay hay ân hạn nợ gốc, Tập đoàn Bất động sản An Gia cũng mang đến chương trình ưu đãi đặc biệt mua nhà được cashback. Theo đó, khi khách hàng đăng ký sản phẩm thành công sẽ được hoàn lại 100 triệu đồng vào tài khoản. Bên cạnh đó, khách hàng còn được hưởng chính sách thanh toán nhanh cùng với chương trình chiết khấu hấp dẫn lên đến 6%. Với giải pháp tài chính linh hoạt, dự án Westgate không chỉ mang giấc mơ an cư đến trong tầm tay người trẻ, mà còn mang lại cơ hội sinh lời hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Theo khảo sát từ VN Direct trong 4 tháng đầu năm nay, giá nhà đất tại Bình Chánh tăng trung bình 8,2% so với cuối năm 2020. Cụ thể, giá đất đã tăng lên 40 đến 50 triệu đồng một mét vuông tùy vị trí. Một số nơi như Bình Hưng hiện giá trung bình là 80 đến 90 triệu đồng một mét vuông, khu Trung Sơn tăng vọt lên ngưỡng 130 đến 140 triệu đồng một mét vuông. Các dự án có lợi thế mặt tiền đường lớn, giá có thể tăng lên mức 30% hàng năm. Theo đó, sau 2-3 năm, với sự phát triển hạ tầng và đô thị hóa ngày càng mạnh mẽ, tổng giá trị căn hộ tại dự án Westgate dự kiến tăng ít nhất từ 25 đến 30%. Về phía cạnh đầu tư, chủ nhân có thể đạt lợi nhuận gần như 100% vốn ban đầu. Và cơ hội gần nhất để sở hữu căn hộ Westgate chính là sự ra mắt tháp Thames sắp tới của tập đoàn bất động sản An Gia. Đây cũng là mảnh ghép cuối cùng trong 4 tòa tháp được đặt tên theo các con sông nổi tiếng của dự án Westgate, hứa hẹn mang đến cơ hội an cư, đầu tư lý tưởng cho các gia đình trẻ và các nhà đầu tư.